Chị học cái giáo trình bên em được nhiều chưa? Nói chung là chị học mà qua gần hết rồi đấy Đến gần cái đoạn cuối xong rồi cái phần mắc à, chị hỏi em ấy Xong đấy cái phần đấy thì con là nhiều quá rồi xong không hỏi được Không vào học lại cái phần đấy Xong từ đấy mới bỏ đến giờ À dạ vâng Thế thì uh, chị đã học qua cái giáo trình ở bên em Thì chị cảm nhận cái giáo trình của bên em nó như thế nào? Nói chung là cũng dễ hiểu em ạ Vâng dễ hiểu với cả là nó có sát với ở thực tế không chị? là <laughs> vâng, chị chưa đi làm bao giờ nên là ở ngoài như nào chị cũng chưa chưa rõ lắm rồi nhưng mà học thì nó cũng dễ hiểu ngắn gọn thôi chứ là ừ, học bên bên cái toán thì mình học được dạ vâng thế trước đây chị ờ, biết đến bên em qua cái kênh nào ấy chị xem xem trên mạng em chị trên ba à, trang trên google ấy xong chị thấy trang ờ, cái toán hưng chị vào tìm hiểu à. chị mới đăng ký Ừ, dạ vâng. Chị học ừ, ra trường lâu năm rồi chị cũng mất gốc với em bây giờ và cũng học lại gọi là quả từ đầu ấy. Dạ vâng. Nên ừ. cũng không, chưa thể ờ, đánh giá thực tế về ừ, bên mình nào vừa. <laughs> dạ vâng bên em cũng nhiều học viên chưa biết gì vâng. về kế toán ấy mà học cái giáo trình bên em hoặc là họ cũng đã đi làm được ấy nên là chị cố gắng uh, sắp xếp thời gian để học rồi mà đi xin việc nhá vâng chị cứ có gì ờ, chị, chị học cứ dần học dần giáo trình đi chị hỏi em nhé vâng có vấn... dạ vâng có vấn đề gì thì cứ liên hệ em để em hỗ trợ cho vâng, tại vì thời gian đâu. chị thất thường ấy cho con cái nhỏ ấy nên là không học liên tục được ấy Ừ, thì chị tối chị cứ học đi xong rồi là vâng. ví dụ mà tối học xong có vấn đề gì vướng ấy thì chị cứ chat qua zalo cho em xong rồi là sáng mai em trả lời thì cái okay. buổi hôm đấy ở nhà thì chị sẽ học tiếp không Được dạ, sao okay. đâu để cơm nước để chưa à? Em ăn rồi, vừa em ăn xong Thế là phải gọi hỏi chị xem là hôm nay cài chị đã làm được gì chưa ấy Đấy mình ra thì vào được em cái cho đi vào được Xong đến cái phần vào học thì không vào được Xong rồi lại là cơm nước cho con cái Em phải tớ thử cho nó Vâng Thế giờ mới vào được đây <laughs> Vâng với cả là ở trong cái giáo trình của bên em ấy bên em cũng mới cập nhật tất cả các cái thông tư nghị định mới hoặc là các cái cách uh, cài MISA mới nhất của năm 2022 cách áp bản quyền ấy mọi thứ bên em đều cập nhật liên tục nên là có thời gian thì chị cứ truy cập vào giáo trình bên em để mình xem thêm mình hiểu để mình vâng, đi làm vâng. nhá vâng. vâng. thì chị cứ xem đi xong rồi học có vấn đề gì thì cứ nhắn tin qua zalo cho em chứ không ngại đâu vâng vâng bên em chị phải học bây chị phải vào từ đầu đây chị cứ học lại đi cho nó nhớ không sao chút thời chị gian cứ về học biết học nhớ. chị cứ về học biết học lại từ đầu đây vâng thì cứ vâng. đi ok thế là cái gì chị liên hệ với em qua zalo nhá vâng có gì thì cứ gọi cho em không phải ngại nhá ừ, dạ ok ok vâng vâng dạ vâng em chào chị chị cảm ơn nhé dạ vâng ờ, dạ, em chào chị ạ dạ.